Xin chào anh em Đấy, cái uh, video ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu cho anh em hay là chia sẻ cho anh em về cái uh, máy phân âm tài xỉu Đấy. máy phân âm tài xỉu thì trước khi vào giới thiệu cho anh em thì tôi cũng có đôi lời nói với anh em để cho những anh em nào mà muốn hay là anh em nào mà đang chuẩn bị muốn mua cái máy phân âm này anh em đi mua máy phân âm thì anh em có thể nghe qua cái video của tôi thì anh em rút được một chút kinh nghiệm nào đó để cho anh em đi mua máy phân âm một cái hợp lý hơn khi mà anh em à, đi mua cái máy này nhé thì cái dòng máy phân âm này cái điều thứ nhất là anh em phải luôn luôn biết rằng là cái máy phân âm này nó là cái dòng máy mà nghe được cái mặt hột tài xỉu thì anh em cái dòng máy này nó rất là cao cấp nói chung là anh em không cần phải làm bất cứ cái gì cả khi mà anh em đến sân chơi thì cái dòng máy cao cấp như vậy thì là anh em phải bỏ ra cái số tiền như thế nào để nó xứng đáng với cái máy có rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi và đã nói là mua những cái dòng máy mà không chơi được hay là những cái dòng máy mà nó không hiệu quả Đấy, thì anh em tôi cũng chia sẻ cho anh em Đấy, và tôi cũng hướng dẫn cho anh em cái cách mua như thế nào là hợp lý Đấy, thì tất nhiên anh em phải nếu anh em muốn mua được cái máy phân âm này nó hợp lý nhất thì là anh em phải tìm cho mình một cái cơ sở thứ nhất là nó phải uy tín thứ hai nữa là anh em phải biết rõ về cơ sở của người ta nhé Đấy, thì à, và cái thứ ba nữa ở đây khi mà anh em đến test máy thì anh em phải cầm nắp chén đĩa của mình Đấy, nắp chén đĩa của mình anh em test và anh em có thể ra ngoài anh em test Đấy, ra ngoài ra hẳn ngoài anh em test có thể anh em ra quán cà phê hay là anh em ra đâu đó ngoài công viên hay là bất cứ ở đâu Đấy, anh em chỉ cần ra ngoài anh em test thôi Đấy, anh em ok thì anh em mua còn nếu mà không được đi ra ngoài test thì là anh em cũng nên là cân nhắc lại đó thì đấy tôi nói cũng như vậy thôi thì tùy anh em anh em nghe hay là không thì đó là tùy anh em tôi cũng chỉ có đôi lời nói với anh em tại vì có rất là nhiều anh em gọi điện đến cho tôi và đến cơ sở tôi Đấy, cầm theo những cái máy phân âm thật sự là chỉ biết lắc đầu thôi không biết nói gì cả đó thì bây giờ tôi và tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái dòng máy phân âm tài xỉu Thái Lan bao ổn cho anh em nhé cái dòng máy dòng máy này thì à, tôi cũng vừa mới đi nhập về Đấy, khui luôn cho anh em nhé dòng máy xuất xứ bên Thái Lan Đấy. cái bảng chơi bằng, bằng chữ Thái Lan này đấy là cái sổ hướng dẫn chơi sử dụng máy cũng bằng Thái Lan nhé Đó. nguồn gốc rõ ràng đấy. máy phân âm tài xỉu đây chính là cái máy phân âm tài xỉu nhé nó rất là nhỏ gọn cho anh em này nhỏ gọn cho anh em Đó. sạc lỗ sạc cắm sạc nha anh em nhé rất là nhìn rất là đẹp rất là bắt mắt cho anh em và rất là nhỏ gọn cho anh em khi mà anh em đi sân chơi nhé đó thì đây là cái máy dòng máy nó bao ổn cho anh em đấy bao ổn cho anh em thì nói chung là cái dòng máy này anh em đi đến được tất cả những cái sòng sới cái sòng sới đá gà hay là những cái đám những cái sòng sới lớn thì là anh em vào anh em đánh vẫn bình thường nhé đó đây là cái dòng máy phân âm tài xỉu Thái Lan mà nó bao ổn cho anh em Đấy, bao ổn cho anh em lên tới 90 phần trăm nhé đó thì ờ, đây tôi sẽ test cho anh em Đấy, tôi test cho anh em thì uh, test uh, đây là cái bảng báo uh, báo dung của nó để cho anh em uh, thấy được cái báo dung của nó nó hiệu quả như nào nhé thì đây cách báo dung của nó này hai ngắn là nó báo con nhất hoặc con nhị Đấy, một dài là báo con ngũ hoặc lục Đấy. và một ngắn một dài nó là báo mặt tam hoặc mặt tứ Đấy, thì cái dòng máy phân âm này không có dòng máy nào báo tài cho anh em báo xỉu cho anh em nhé anh em nên nhớ là như vậy cái dòng máy phân âm hay là bất cứ những cái dòng máy nào chỉ báo cho anh em mặt hột tài xỉu nhé trừ khi cái dòng máy camera thì là nó báo cho anh em anh em có thể nhìn thấy thẳng tài hoặc là xỉu Đấy. chứ cái dòng máy báo mà báo dung như vậy mà báo cho anh em báo tài báo xỉu thì là không có nhá Đó. thì cũng có nhưng mà cái cái đấy là nó chỉ là cái cái cái à, cái tài xỉu à, lướt bằng từ thôi nhá anh em nhá, đây, đây tài xỉu lướt từ thôi thì là nó có thể báo tài báo xỉu cho anh em nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em nhất là anh em vào này anh em chỉ cần bật cái nguồn này lên thôi đó bật cái nguồn này anh em bấm một lần vào cái nút đỏ này à, anh em để ra thì là nó bao ổn cho anh em Đấy, bao ổn cho anh em này đó không dung đúng không anh em lắc hộp đó dung Đấy, bao ổn cho anh em luôn Đấy, không hề dung luôn nhé nói bao ổn cho anh em khi mà anh em đến test tại cơ sở thì tôi bật nhạc hay là anh em bất cứ làm cái gì đấy tùy anh em cái máy hoàn toàn là không bắt được những tiếng ồn nhé 90 phần trăm cho anh em đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này một dài một ngắn một dài một ngắn là có mặt ba mặt bốn mặt ba mặt bốn này thì anh em đánh cũng được hoặc là anh em không đánh cũng được đấy nói chung là ba bốn này nó ở ngưỡng của tài và xỉu Đấy, thì bây giờ tôi sẽ mở cho anh em xem nó tài hay xỉu Đấy, nó là tài Đấy, đấy. cái ngưỡng này thì là anh em đánh tài thì đánh tài lực xỉu thì đánh xỉu 90 một dung dài một dung dài anh em đánh tài đó một dung dài anh em đánh tài tiếp tục cho anh em chén thứ ba đấy, hai rung ngắn hai rung ngắn anh em đánh xỉu đấy, xỉu một rung dài anh em đánh gì tài đúng không đó năm sáu ván nó bắt rất là chuẩn cho anh em đúng không anh em bắt cực kỳ chuẩn cho anh em nó chỉ báo mặt hồ tài xỉu thôi nhưng mà nó nhưng mà nó chuẩn cho anh em tài và xỉu luôn Đấy, một dung ngắn và một à, một dung dài và một dung ngắn này có 3 của 4 thì là anh em đánh được anh em không đánh được đó có 4 một dung dài anh em đánh tài 662 đúng không anh em bắt rất là chuẩn luôn cho anh em một dung dài một dung ngắn cái này đánh tài đi đó 456 thì đánh cái này anh em phải kết hợp cả cái kinh nghiệm đánh của anh em nữa đấy, thì anh em sẽ thấy được cái hiệu quả của nó đấy thì tôi vừa test cho anh em 10 chén thì là anh em thấy được rồi đấy nó chỉ phản cho anh em một cho đến hai chén thì uh, nói chung là cái dòng máy này tôi vẫn uh, vẫn vẫn vẫn nói với anh em là cái dòng máy này chỉ báo chuẩn cho anh em được 7 80 phần trăm thôi đấy, nó không thể hơn được nhưng mà thậm chí anh em dùng thì nó sẽ có thể là hơn được những cái phần trăm mà tôi đã nói đó và cái quan trọng nhất nó là bao ổn cho anh em nhé anh em đến bất kỳ cái sân chơi nào thì là nó cũng sẽ không bắt được những cái âm ở ngoài để cho anh em bị những cái chén phản thì video này tôi ờ, chia sẻ cho anh em Đấy, cái cách mà anh em đi mua cái máy phân âm Đấy, và cái hiệu cho anh em cái dòng máy phân âm tài xỉu Thái Lan bao mọi tiếng ồn cho anh em